Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã đến với tour cano 4 đảo cùng Roti Chip Hành trình tour sẽ đưa bạn đến với hòn Mây Rút Hòn gầm Ghi Hòn Móng Tay Bạn sẽ được lặn ngắm san hô tự nhiên dưới mực nước biển chỉ từ 3 đến 5 mét mà thôi Pivu lướt sóng trên cano hiện đại bậc nhất Phú Quốc cùng với những hướng dẫn viên địa phương thân thiện, ân cần và vô cùng gần gũi. Wow! Bạn sẽ được quay flycam miễn phí trên những hòn đảo hoang sơ thơ mộng. Chưa hết đâu nha, bạn còn được ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp bởi ekip chụp ảnh máy cơ nhiệt tình thư giãn với khung cảnh yên bình. Bạn sẽ được chụp súp giữa biển. Đảm bảo đây là những bức ảnh chỉ bạn mới có. Về cuối hành trình, bạn sẽ được vui chơi thả ga tại công viên nước Awatopia và trải nghiệm cáo treo vượt biển dài nhất thế giới với chiều dài lên đến 7.899,9 m ghé thăm công viên san hô với dịch vụ Sea Walker. Và cuối cùng sẽ được ngắm hoàng hôn cực đỉnh trên biển Phú Quốc. Pro Teachers mang cả Phú Quốc đến bên bạn. Liên hệ để nhận tư vấn miễn phí ngay hôm nay.